Xin chào các bạn đã đến với trận đấu này và xin chào mừng tất cả các bạn đã đến với chúng tôi. Đây là một trận đấu vô cùng căng thẳng và các cầu thủ của hai đội biết rằng đây là trận cầu quyết định.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 có lẽ sau bàn thắng này thì trận đấu sẽ trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều. Không được. Tillerman. Harvey Barnes. Cơ hội. Và ngăn chặn kịp thời. Tiếp tục đi bóng. Rất tốt. Đó là một truyền đã phần nào tạo ra sự bất ngờ.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 Bất hiếu đi một chút may mắn và cả một sự chính xác cuối cùng Mendy như vậy là trọng tài đã thổi còi kết thúc hai hiệp thi đấu chính thức rất hồi hộp rất căng thẳng Như vậy là hiệp phụ thứ nhất đã được bắt đầu Không được Richarlison vẫn tiếp tục đi bóng rất đơn giản chọc khê cầu thủ phòng ngự đã đọc được ý đồ và cắt bóng thành công Havertz đã để mất bóng Can với Lewin, những nguy hiểm đã qua đi Justin Rất tốt Đó là một đường truyền đã phần nào tạo ra sự bất ngờ Tillerman Đội bạn vẫn rất chịu khó đeo bám Và giữ cự ly đội hình hợp lý Chuyển hướng quá hay Di trang lý sơn dứt điểm không có bàn thắng và thật là khó tin anh đang đá bóng hay biểu diễn ở sân khấu vậy Harvey Barnes đã để mất bóng một quả ném biên bóng đã đi hết đường biên và sẽ có một tình huống cắt bóng lên cho thủ môn quá hay đặt cái chân của mình cực kỳ khôn ngoan để lấy quả bóng từ chân đối phương NDD Justin Harvey Barnes phạm lỗi Digner Can với Lê Đi bóng rất sung anh Tilleman Đường truyền Một pha phơ và trung dọc Harvey Barnes Đi bóng rất khó chịu Jamie Vardy thổi còi kết thúc hiệp phụ thứ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 Và bây giờ là người thực hiện quả đá tiếp theo. Rất tốt. Có vẻ như anh ấy đang hết sức tự tin để thực hiện quả đá này. This to double their advantage. Rất chính xác. Cách biệt giữa hai đội bây giờ đã là hai bàn. Rất hồi hộp, rất rất hồi hộp. Rất tốt, pha dứt điểm rất lanh lùng. Lúc này thì mọi thứ gần như là đã xóa nhòa rồi Đẳng cấp, vị trí hay lợi thế Tất cả đều không còn Đây là lúc để bản lĩnh lên tiếng Họ đã chứng tỏ được bản lĩnh Họ đã có một người hùng xuất hiện đúng lúc Đội bóng đã tạo nên một hành trình kỳ diệu trong một ngày mà mọi thứ mọi thứ đều chống lại họ Chúng ta nghe rõ những tiếng khóc